Thưa quý vị và các bạn, cổ động viên Đông Nam Á nói rằng Việt Nam chỉ có thể thắng khi có được sự trợ giúp của trọng tài. Đó là một sự sỉ nhục. Cổ động viên Đông Nam Á đã dành nhiều lời chế giễu cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận hòa trước Singapore. Tuyển Việt Nam đã có trận đấu không mấy khả quan trước đối thủ Singapore. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tận dụng được các cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng nói thêm là trận này, huấn luyện viên Park đã có 8 sự thay đổi so với trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam phải thi đấu ở trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam không ghi được bàn thắng nào. Điều này đã khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định thay người trong hiệp 2. Tiến Linh vào sân và tạo ra được nhiều cơ hội rõ nét. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa thể đến với đội bóng áo trắng. Kết thúc trận đấu, Việt Nam đã bị Singapore cầm hòa ở lượt trận thứ ba giải đấu. Theo đó, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể có được vé sớm vào chơi trận bán kết. Sau khi trận đấu kết thúc, đã có nhiều cổ động viên Đông Nam Á dành lời mỉa mai dành cho đội tuyển của ông Park Hang-seo. Ở trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người đã để lại bình luận Việt Nam chỉ có thể thắng nếu có trọng tài. Cổ động viên Akidiana nói Không Yuri, không có sức mạnh, không có trọng tài người Nhật Bản thì không có bàn thắng cho Việt Nam. Nhiều cổ động viên đã nhắc lại câu chuyện của trọng tài Sato trong trận gặp Malaysia của tuyển Việt Nam. Việt Nam đã dân ruộng quen rồi cổ động viên của Indonesia mỉa mai khi Việt Nam phải thi đấu ở sân cỏ nhân tạo. Tôi đã hy vọng là có ít nhất một bàn thắng được ghi. Bây giờ tôi đang cực kỳ thất vọng. Cổ động viên Rossi Gabo cho biết Việt Nam chỉ có thể thắng khi họ thi đấu ở trên sân ruộng cỏ cho bò ăn. Ricky cho biết Chúng ta có thể nhìn thấy được sự suy yếu của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của họ đã có trận đấu khó giống như là Indonesia ngày hôm qua. Một cổ động viên nữa của Indonesia viết Điểm nhấn của trận Việt Nam-Singapore Huấn luyện viên Park Hang-seo lại khiến giới chuyên môn bị việt vị Cho dù đã chơi rất nỗ lực hết sức Nhưng trước màn phòng ngự đổ bê tông của các cầu thủ Singapore Thầy trò huấn luyện viên Park đã chấp nhận chơi điểm trận này Và sau đây sẽ là những điểm nhấn rút ra ở sau trận Việt Nam-Singapore hòa 0-0 Đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh bảng B Bất bại tại bảng B ghi được 9 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào. Rõ ràng là tuyển Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh của mình khi bước vào kỳ AF Cup năm nay. Họ hiện tại cũng là đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới trong số 10 đội dự giải. Với một dàn cầu thủ đồng đều, có kỹ thuật, sức mạnh lẫn kinh nghiệm, tuyển Việt Nam trận này đã thể hiện một thế trận cửa trên trước Singapore. Và nếu may mắn hơn thì có lẽ họ đã có thể giành được 3 điểm trước đội chủ nhà. Với trận hòa này, Việt Nam cũng nối dài mạch trận bất bại trước Singapore kể từ trận thua chung kết Tiger Cup năm 1998. Cụ thể trong 24 năm qua thì chúng ta đã thắng 6, hòa 7 trong 13 lần đối đầu với Singapore. Và nếu phía chủ nhà không chơi phòng ngự đổ bê tông, rất có thể là họ đã phải nhận một thất bại trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park khiến giới chuyên gia bị việt vị. Trước khi trận Việt Nam Singapore diễn ra, có lẽ không nhiều người hình dung rằng huấn luyện viên Park Hang-seo lại để 8 cầu thủ dự bị đá chính ngay từ đầu. Đó là trường hợp của Văn Thanh, Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Văn Quyết và Tuấn Hải. Điều này đã cho thấy được sự thận trọng của thầy Park khi mà vị thuyền trưởng Hàn Quốc rõ ràng là không hề mong muốn sẽ phải nhận những hung tin từ các trò cưng khi họ phải thi đấu ở sân cỏ nhân tạo tại Singapore. Ngoài ra, một nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam không tung đội hình mạnh nhất ở trận này là do đội hình đá chính cũng mới thi đấu ở trận gặp Malaysia cách đây chỉ 3 ngày nên sẽ cần được nghỉ ngơi. Vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo rõ ràng là có lý do để xoay tua đội hình nhằm giúp các cầu thủ trụ cột có được một thể trạng sung mãn nhất trước khi tham chiến ở trận gặp Myanmar vào ngày 3 tháng 1 tới. Singapore sáng cửa đi tiếp. Ở trận này, với hạn chế về trình độ, rõ ràng là Singapore đã đi một nước cờ thông minh, chơi phòng ngự tiêu cực trước Việt Nam. Với một đội hình lùi sâu khi bố trí tới 5 hậu vệ cũng như là bố trí đông đủ cầu thủ đứng thường trực ở phần sân nhà, tuyển Singapore đã thành công trong việc duy trì sự cân bằng về tỷ số trước Việt Nam trong suốt 90 phút thi đấu. Bất chấp việc đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cầm bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Singapore với sự chỉ huy của trung vệ Irfan Fandi đã có một trận đấu vô cùng quả cảm và bản lĩnh để áp chế sức mạnh của những chiến binh sao vàng và họ đã hoàn toàn xứng đáng có được một điểm ở trận đấu vừa rồi. Với kết quả này thì Singapore đang có chút lợi thế trước trận cầu sinh tử với Malaysia ở lượt đấu cuối bảng B vào ngày 3 tháng 1 tới. Với một điểm nhiều hơn, đội bóng xứ đảo quốc sư tử chỉ cần cầm chân người mã là sẽ chính thức đi tiếp và nhiều khả năng là họ sẽ tiếp tục duy trì lối đá phòng ngự khó chịu của mình để cầu hòa Malaysia. Tuyển Việt Nam trở lại mặt đất sau trận gặp Singapore. Đối với nhiều người thì tuyển Việt Nam bị Singapore cầm chân không phải là một kết quả đáng lo ngại. Mà thay vào đó, điều này thậm chí còn có lợi cho Hùng Dũng và các đồng đội. Bởi vì sau hai chiến thắng liên tiếp, với tinh thần và sự tự tin lên rất cao, trận hòa này sẽ giúp toàn đội có dịp nhìn lại mình để đánh giá được những gì đã và chưa làm được. Đặc biệt đó là vấn đề tổ chức tấn công và ghi bàn của đội. Hơn hết, một trận hòa ở vòng bảng AFF Cup chắc chắn sẽ giúp tuyển Việt Nam có thái độ thi đấu nghiêm túc và cẩn trọng hơn trong hành trình đi tới ngôi vương. Họ rõ ràng sẽ không được phép chủ quan, xem thường các đối thủ nếu như không muốn phải nhận những kết quả nằm ngoài ý muốn. Khoảng lặng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo Sân cỏ nhân tạo không phải là lý do duy nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Nishigaya đã chơi một trận đấu kiên cường và thành công khi buộc thầy trò huấn luyện viên Park phải chia điểm. Mặt cỏ nhân tạo sân Jalan Besa không phải lý do duy nhất để đội tuyển Việt Nam bế tắc trước cầu môn của Hassan Suni. Tuyển Việt Nam thực tế đã nắm giữ hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng nhưng chỉ tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành chủ nhà. Singapore đã thiệt quân lớn khi mất đi tiền đạo Ihan Fandi từ hiệp 1 sau khi cầu thủ này nỗ lực tranh bóng với Thanh Bình. Tuy nhiên điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới sự tập trung cũng như là chiến thuật mà huấn luyện viên Nishikaya đã chọn sẵn cho đội chủ nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận giao hữu với Singapore hồi tháng 9 vừa qua và quan sát đội tuyển này thi đấu trước Lào và Myanmar dường như lại không đánh giá cao đối thủ. Thiếu vắng đi Văn Hậu Ông Park đã thay đổi 8 vị trí trong đội hình và chỉ giữ lại Văn Lâm, Hồng Dũng, Ngọc Hải. Đội tuyển Việt Nam có chiều sâu lực lượng, mong muốn để những cái tên dự bị được thi đấu và duy trì cảm giác. Nhưng đáng tiếc là họ đã không đạt được điều mà huấn luyện viên Park kỳ vọng. 45 phút đầu tiên đã cho thấy được sự bế tắc của Văn Quyết với đồng đội. Tuyển Việt Nam lúc này mới thấy được sự quan trọng của những chân chạy cánh như là Văn Hậu. So với người thay thế Hồng Duy, Văn Hậu hiệu quả hơn hẳn khi sở hữu bóng. Việc ông Park cất Văn Hậu trận này để tránh áp lực tâm lý như là một mũi tên trúng nhiều đích. Đội tuyển Việt Nam thấy nhớ Văn Hậu khi cánh trái kém hiệu quả trước người Singapore. Khả năng tấn công biên của hai cánh yếu đi trông thấy với hai cái tên dự bị là Hồng Duy cùng với Văn Thanh. Đến khi thầy Park thay đổi Tấn Tài hay là Quang Hải vào sân thì lại không đủ thời gian để thể hiện mình. Quang Hải cũng gặp vấn đề khi phối hợp lại với những đồng đội của mình. Tình huống đáng tiếc nhất của Quang Hải diễn ra ở 2 khi mà cầu thủ của Pau FC có cơ hội cớ lòng ghi bàn trong vòng cấm nhưng Tiến Linh lại không hiểu ý để nhường bóng cho Quang Hải. Singapore đã giúp tuyển Việt Nam nhìn lại mình về mặt tấn công. Điều khá giống với trận thua Thái Lan ở bán kết giải này năm ngoái. Đội tuyển Việt Nam khi cần chơi phủ đầu đối thủ vẫn thiếu bài miếng và sự tỉnh táo của các chân sút. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dùng những nhân tố tốt hiện có khi đưa Văn Đức, Tiến Linh, Hoàng Đức Quang Hải và Tấn Tài vào sân. Nhưng bàn thắng vẫn là một điều xa xỉ. Đội tuyển Việt Nam không phải là không có cơ hội nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo. Khi Hoàng Đức sút trúng cột dọc cầu môn của Xuân Ni 10 phút cuối hiệp 2, người ta càng thấy tiếc nuối cho lựa chọn đội hình xuất phát của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính Hoàng Đức cũng là người bỏ qua một cơ hội tốt trước vòng cấm khi bóng bật ra tuyến 2 để cầu thủ này đón bóng và dứt điểm. Tuy nhiên thì bóng lại nằm về phía chân không thuận của Hoàng Đức và cầu thủ này không thể sút chính xác được. Cho dù đã có những siêu phẩm xuất xa trong sự nghiệp, nhưng khả năng dứt điểm bóng sống của Hoàng Đức cần phải được cải thiện thêm. Từ SEA Games 31 hồi tháng 5 năm nay, điều này đã được nhìn ra. Đội tuyển Việt Nam đã không thực sự sẵn sàng cho một sự thay đổi toàn diện về đội hình, nhất là trước các đối thủ chủ động phòng ngự kỷ luật. Dù vậy, trận hòa này cũng không phải là thảm họa, mà ngược lại có thể giúp ích cho huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều điều. Từ việc khẳng định vai trò của Văn Hậu tới kịp thời chỉnh sửa những lỗ hổng trong đội hình gia quân, đội tuyển Việt Nam cần phải có một động lực để tập trung và tự hoàn thiện mình. Ở tại AFF Cup 2018, thầy trò ông Park cũng đã từng bị Myanmar cầm hòa không bàn thắng ở sân khách. Nhưng năm đó tuyển Việt Nam đã thắng như trẻ tre ở những trận còn lại để lần thứ hai lên đỉnh khu vực. Trong năm nay, những chiến binh sao vàng có thể xem đây là khoảng lặng để tiếp tục tiến về phía trước. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ được trở về Mỹ Đình để tiếp đón Malaysia vốn đã hết động lực thi đấu do đã bị loại.